nước sốt này chua chua cay cây ngọt ngọt ngon thâm thâm cây lắm nên là đối với mình làm thì cũng khá là thành công không mà nó thấm vô trong xương trong cái cái lõi xương nè chào các bạn hôm nay mình sẽ thực hiện món chân gà sốt thái và mình đã chuẩn bị các nguyên liệu đầy đủ tất cả ở đây gồm chân gà mình đã làm sạch móng và các đôi gồm có một ít chanh tách hành tỏi và ớt mình đã chuẩn bị ở đây một quả xoài mình đã làm sạch và ít củ xả bên cạnh đó mình có ớt bột Hàn Quốc và các gia vị kèm theo để thực hiện món này nha các bạn bây giờ mình chuẩn bị thực hiện thôi nào đầu tiên mình sẽ luộc chân gà mình sẽ bỏ vào đây à, ít đầu xá vài lát củ hành tím để khử mùi à. nước sôi rồi bỏ trứng gà vào nha các bạn mình sẽ thêm vào ờ, một muỗng mật ngọt một muỗng muối và mình sẽ đợi ờ, chờ cho nó chín nha các bạn sau khi mình luộc chân gà chín rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ chân gà vào đá mình ngâm trong vòng khoảng 20 phút cho chân gà nó giòn trong lúc chờ đợi thì mình sẽ bắt đầu trộn nước sốt gồm có xả băm nãy giờ mình đã chuẩn bị xong mình cho xả băm tỏi băm ớt băm và một ít đường và thêm vào một ít nước mắm mình trộn đều hỗn hợp này lên Bây giờ mình sẽ bắt đầu phi dầu để làm nước sốt Mình phi phi xá với tỏi hành mình phi tỏi cho vàng vàng rồi mình bỏ sốt là vàng tỏi đã vàng và mình sẽ đổ nước sốt vào mình đảo mình sẽ thêm vào một ít nước cốt tách bột Hàn Quốc nếu các bạn không có ớt bột Hàn Quốc mình có thể ờ, bỏ ớt bột của mình vào cũng được và một ít tương ớt mình sẽ trộn đều và chờ cái hỗn hợp này sệt lại là có thể dùng được mình tiến hành trộn chân gà bỏ xoài vào với tách mình đã sắc sẵn băm ít lá cha vỏ chanh mình trộn đều và chờ đợi trong 20 phút là mình có thể ăn được nha các bạn Hi Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của chị em nhà mình Và hôm nay chị em nhà mình đã chuẩn bị xong một mâm gà sốt thái siêu cây siêu to Thật là hấp dẫn quá đi Chân gà sốt thái nha mọi người Nãy giờ tụi mình làm cũng rất là lâu luôn á Mất khoảng vài tiếng đồng hồ á Mọi người làm lâu cực kỳ luôn Công đoạn của nó rất là rườm rà luôn á Nghe cái mùi rất là thơm luôn á mọi người ngắm không cũng dạ. thấy thèm nữa mời mọi người ăn cùng chị em mình nha mình bắt đầu ăn nào ăn miếng đầu tiên trời ơi hấp dẫn quá mình thử một miếng nha mọi người ấy da rất rất rất rất không sao lùm lên ăn tiếp ừ, ngon quá đi mời mọi người ăn cùng mình nha chân gà sốt chân gà dai ngon. ngon không bị bế nha các bạn gia vị thấm ăn rất là ngon ngon quá ngon lắm mọi người ơi gia vị nó thấm trong này nè ăn rất là đậm vị luôn á ăn thơm thơm mùi xá, mùi tách có nước tách nhờ cái nước có tách nữa đó là ờ. thơm trứng gà vừa ăn mọi người vừa ăn nên không có cần phải chấm muối nữa không cùng mình đã làm sốt trong này rồi gia vị rất là đầy đủ mà còn đồ chấm muối lần đầu tiên ăn món này luôn á mọi người chân già giòn giòn dai dai ăn nghe kêu sụp sụp luôn á nước sốt làm vừa ăn anh nước sốt này chua chua cay cay ngọt ngọt ngon không không cay lắm nên là đối với mình làm thì cũng um, khá là thành công không nó thấm vô trong xương trong cái cái lõi xương nè ngậm thiệt là ngon hấp dẫn quá nhức nhối con chim ăn một miếng xoài ừ. xoài nó cũng thấm xoài giòn cực ngon luôn ngon mọi người ơi trường không cay mà ăn thấm thấm vô một cây ăn vừa cay vừa hít hà luôn ngon quá ăn bự miếng xoài nha mọi người bỏ cái um, xá đâu lên này anh mời mọi người nha ngon không biết nói sao để cho mọi người cảm nhận được cái nó ngon cỡ nào ạ mọi người hai chị mình làm khá là thành công với món này 8 trên 10 ngon ừ. nãy giờ làm một hồi một đồ ra nắm được dễ sợ ăn chân gà gặm nha son rồi là trôi hết <laughs> mà không sao đâu cay quá là cái miệng mình đỏ luôn cay sưng cái mỏ tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng ha cái này mà làm cho ba má ăn chắc là khen khen mất đích nước mắm cái nước sốt đó béo béo này ngon ạ à. ngon vừa ăn cái này ngon quá có khi chắc mình làm lại lần thứ hai quá ừ. nhai luôn cái mấy cái đó nè thấm luôn đó ngon ờ, mình là chuẩn bị một cái tô bò xương nha mọi người ừ. múc tay còn ngon hơn ngon ngon không thể tả nổi ngon quá thêm một miếng xoài nữa đi uhm. bữa giờ hai chị em mình thèm chân gà lắm rồi nhưng mà do tình hình dịch đó bị cách ly toàn xã hội nên là không có cái tiệm nào mở hết nên hai chị em mình đã quyết định mua về và tự bằng nhưng mà cũng rất là ngon luôn khá là ok làm thử theo cái món này nè mọi người ở đầu video thì mình cũng đã hướng dẫn cái cách làm ở mọi người mọi người làm theo cái công thức của mình đó ngon lắm luôn á mọi người ngon quá giòn giòn sực sực luôn á ui thiệt là đã mà các bạn ăn nè cái nào cái nói nó to chả bá lứa luôn á ừ. hấp dẫn ngon cái này mình làm á nếu mà có thời gian á mọi người mọi người nên um, bỏ vào tủ lạnh á khoảng nửa tiếng đồng hồ á 30 phút á là nó giòn hơn nữa ăn nó sẽ tuyệt vời hơn nữa nha mọi người còn hôm nay là mình làm ăn luôn nó cũng ngon hả ừ. làm ăn luôn mà gia vị nó cũng thấm ừ mình làm nó chờ um, ta mình cũng à? có bơ tủ lạnh khoảng 5 uh, phút à chứ mình không có bao nhiêu bón ăn đá mình tại vì mình mà ăn liền bón ăn đá ừ. chưa có cái lần nào mà ăn chân gà mà cảm thấy nó ngon như bây giờ luôn ạ ngon quá ngon quá xá luôn ăn là rất là rất là phí <laughs> mình là mình gặm sạch luôn ngon lắm ngon thiệt cái món đó mà mình làm cho ba mình nhậu y bài ạ à. ổng chắc chắc là thích lắm luôn ngon cực không thể nào diễn tả chấm chấm miếng nước sốt đã mọi người nó, nó ngon ăn phê luôn mọi người hôm nay với mâm gà của mình thì là cao bây giờ mình ăn nó lòi cái tô lên luôn tô đựng xương lên luôn rồi ờ hay <laughs> nãy giờ mình để ý á cái món này theo mình nghĩ là ngon hơn cái món canh gà xà tách nữa ngon hơn cái này nó đủ đủ vị hơn mọi người cái này nó gia vị của nó các bạn cảm nhận sao chứ mình hoặc là mình thấy cái món này ngon hơn ngon hơn nhiều nhưng mà cũng tùy à mọi người có người thích món này có người thích món kia hơn nhưng mà chị em mình thì thích cái cái kiểu sốt thái này hơn là kiểu dầm xả tách chứ không phải là ai cũng thấy món này ngon nhưng mà tùy khẩu vị của từng người nha mọi người đây mời mọi người ăn chè với mình nha thì <laughs> mình đã nghĩ chuyên có chè à no quá mọi người mình vẫn ăn vì nó rất là ngon ngon nhưng mà no quá chị ra anh táo ăn tiếp oh, <laughs> chè ngon thiệt luôn ạ mát mát lạnh lạnh béo béo đường mùi nước cốt dừa không quá ngọt đậu ăn khá ngon ngon uhm. à, ăn một miếng xoài nữa chắc mình cũng chuối. tạm dừng à, món chân gà rồi anh chị ngon quá ai làm món đó ngon vậy cho thơm ừ. mình cũng ăn chè thôi nào cái chè này là mình mua chứ không phải là <laughs> mình nấu thử một miếng vô ừ, ngon lắm ừ, vô đã gì đâu đó ăn no mà thơm nấu luôn mọi người no thật sự rất là no không uhm, hai chị em mình ăn đã rất là no rồi nha mọi người bây giờ mình xin ờ, tạm dừng cái clip tại đây nha mọi người nếu mọi người cảm thấy yêu thích chị em mình thì hãy À, like, share và bấm đăng ký kênh để ủng hộ chị mình nha mọi người. Bye bye. Bye bye.